Ê Cái con tông ảnh Mì đó Nhìn mô nào mà nhìn lấy lấy lấy đây Trong cơn say Tao là chàng tỷ phú Tình cơn lũ Tao là chủ xe ôm Jerry thì chỉ thích tôm Tao đây chỉ thích ôm hôn rồi về Mi gật đầu ư ừ là tao đưa mi cầm sổ gạo Cuối tháng mi xe tay là lương tao bỏ vô Hơn 20 xuân xanh tao cùng đi tìm miệt Nhưng mà ngoài lý ra thì mố còn nhỏ mố con chó thì thích gầm sướng Tao đây chỉ thích được thương một người Đêm ngày thương nhớ nụ cười Những người tao thích lại lười đánh rắn <laughs> Tao kết mi rồi Cơ mà mi thích tao hôn Mi cứ vâng lời Là tao dắt mi về đâu cũng thấy mờ mờ in minh gương kia ngồi ở trên tường hả gương kia ngồi ở trên tường ờ, tối nay em có lên giường với anh Anh ơi, người ta cho bắt anh ra pháp trường mà Tại sao á? tại vì anh ngon quá đấy <laughs> tại vì anh ngon quá đấy yêu em anh để trong đầu nói ra anh sợ đau bụng đi cầu hết yêu son <laughs> môi anh đánh một order đến tây bao anh nhớ đứng lúc em tài lên phây mà đây anh à anh như cái viên gạch này vậy đấy khi mà không có anh ý thì đây này Có một sự thật rằng nếu như bạn cáu hay là dỗi người yêu Cô ấy sẽ chẳng bao giờ dỗ bạn Tại vì sao? Tại vì bạn làm gì có người yêu <laughs> không chê anh khùng heo anh vô mùng trời trời này vui anh à ngang trời lạ lắm mà ngang sao nè đừng con chán đừng bán coi chừng ghét là đen đừng tùm lum tôi lum Đừng đến bên tôi rồi mang cho tôi cặp sừng Rồi quay trở lại bảo là em xin lỗi Nếu một tờ giấy lách rồi mà em có thể làm lành Thì Nguyễn Tất Thành đã cải tử hoàn sinh